vị thân mến chúng ta đang bước vào trận đua higher stronger faster và winner một cái tay là một cái tay một hai một là mình xoa xoa xoa mình cùng xoa xoa xoa e, e là lắc cái eo lắc cái eo là lắc cái đấm đấm là mình cùng đấm đấm đấm bóp cái đùi là bóp cái đùi bóp cái đùi là bóp vai là bóp cái vai là nhúng là nhúng lắc là lắc là lắc lại mà đi chết lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đó sự trở lại của đội cá bò tóc đây đâu đây đâu bốn cái tay trơn đều là mình 14 cái tay trơn heo màu đen thì gọi là heo gì heo gì heo đen xin chúc mừng câu trả lời sai đây là đến đến linh hoạt không từ tự trở lại à, nhà bảo sách rồi em thấy anh thi anh hơi ngơ này tư thế gì vậy?